Cô chào các em. Hôm nay các em sẽ thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả cây cối qua tiết tập làm văn miêu tả cây cối tuần 27 nhé. Các em sẽ chọn một trong ba đề bài sau để chúng ta cùng thực hành. Bây giờ cô cùng các em đọc yêu cầu của ba đề bài này nhé. Đề 1. Tả một cây có bóng mát. Đề 2. Tả một cây ăn quả. Đề 3 tả một cây hoa. Để giúp các em thực hiện tốt đề bài, mình chọn, cô có một số gợi ý sau. Trước hết, cô và các em cùng nhớ lại dàn bài chung tả cây cối nhé. Mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu cây định tả. Thân bài, chúng ta thực hiện hai ý, đó là tả bao quát và tả từng bộ phận của cây. Kết bài, chúng ta nêu ích lợi của cây, nêu cảm nghĩ của em nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại dàn bài chi tiết tả cây cối nào. 1. Mở bài Giới thiệu cây định tả Là cây gì? Trồng ở đâu? Cây do ai trồng? Thân bài A. Tả bao quát Nhìn từ xa cây có gì nổi bật? Đến gần cây như thế nào? Hình dáng, độ cao, màu sắc B. Tả chi tiết Tả từng bộ phận của cây chúng ta sẽ tả từ gốc rễ thân cành lá hoa quả ba Kết bài Nêu ích lợi của cây, tình cảm của em đối với cây, cách chăm sóc, bảo vệ cây Để các em có thể chọn lựa đề bài thích hợp, cô sẽ giới thiệu sơ lược với các em về các bộ phận của vài cây cối quen thuộc mà các em đã được quan sát nhé. Đây là cây phượng, Cây phượng tạo nên một bóng râm rất mát. Thân cây phượng xù xì có nhiều con mắt nổi lên ở thân cây. Lá của cây phượng giống như lá của cây me nhưng nó dài hơn lá cây me. Ở dưới gốc cây có những cái rễ rất to và dài bò lan ra ngoài mặt đất. Khi mùa hè đến vào khoảng tháng 5 thì hoa phượng bắt đầu nở rộ. Hoa phượng màu đỏ, người ta thường nhặt lấy từng cánh phượng rơi rụng xuống đất ép vào trang vỡ thành những chú bướm rất xinh đẹp nhé. Đây là cây bàn Gốc cây bàn to hơn vòng tay của các em Rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất Thân cây thẳng như cái cột đình Vỏ cây màu nâu xám có nhiều vết sẹo Cây bàn đặc biệt hơn những cây khác Và chia thành nhiều tầng che mát cả một vùng đất rộng lớn Càng lên cao màu xanh của tán lá càng nhạt dần Lá bàn hình bầu dục có màu xanh và che kính không cho ánh sáng xuyên qua Mùa thu lá bàn chuyển từ màu xanh sang màu đỏ nhé Mỗi khi có gió thổi nhẹ những chiếc lá đỏ lìa cành để lại cành khẳng khiu Lá trông rất tội nghiệp Xuân đến thì cây bàn lại đâm chồi nảy lọc xuất hiện những chiếc lá non màu nõn chuối tràn đầy sức sống Hoa bàn màu trắng, ngà kết thành từng chuỗi Ẩn mình sau kẽ lá là những quả bàn màu xanh lục, hình tròn và dẹp hai đầu Khi già trái bàn chuyển sang màu vàng lúc ăn có vị chát nhé các bạn đây là cây mít cái gốc của cây mít không to lắm các em ạ à. rễ của cây nổi xung quanh vỏ thân cây xù xì và có màu xám thân cây cao đến bằng chiều cao của trẻ em lớp 4 của chúng ta thì tách thành nhiều nhánh các nhánh cây đổ về cái hướng những tán lá um tùm đổ bóng xuống dưới mặt đất lá của cây mít nhìn khá bầu bỉnh Mùa hè đến thì những quả mít bắt đầu xuất hiện trên những thân cây, càng lớn cái gai càng to, nhọn và cứng. Khi đụng vào tuy không làm chảy máu tay nhưng cũng để lại một vết hằn khá sâu đấy. Quả mít chín có thể nặng tới vài cân, đằng sau lớp vỏ xấu xí ấy là những muối mít vàng, thơm và rất ngọt. Đây là cây cam, gốc cam không lớn lắm, thân chia thành nhiều nhánh màu nâu mốc, cành lá rơm ra, có những cành uốn cong la đà sát mặt đất, lá cam xanh bóng nhỏ cỡ hai ngón tay trẻ em, hoa cam màu trắng phô tấm nhụy vàng, tỏa hương thơm dịu, trái cam màu xanh thẳm, vỏ dày xù xì, càng lớn vỏ càng mỏng và những muối cam bên trong cũng căng mọng nước, những cái trăm chín chuyển sang màu vàng sậm, Bóc vỏ ra, ta sẽ thấy chừng một chục muối cam xếp thành vòng tròn đều đặn Tách từng muối bỏ vào miệng nhắm nhắm Sẽ thấy vị cam, ngọt, thanh, thơm ngon vô cùng đấy các em ạ Đây là cây bưởi Thân cây bưởi không được thẳng đứng mà cong cong Rễ cây rất phát triển, nổi lên cả mặt đất Phần thân cây có những lớp vỏ sần sùi và vĩnh thoảng có một lớp nhựa trong khá dính Dọc thân cây có những cái mấu chìa ra trên cây chia ra thành nhiều các cành lớn nhỏ khác nhau mỗi cành lại có những cành con với những chiếc gai sắc nhọn nếu gai còn non có thể bẻ gãy nhưng với những chiếc gai già có thể làm bị thương những ai không cẩn thận để gai bưởi đâm vào đấy lá dài và có vẻ như trên chiếc lá bị chia thành hai phần giữa hai phần là một chỗ bị lõm lại chùm hoa bưởi trắng muốt mùi thơm bay khắp nhà quả bưởi to bằng cái bát to những quả chín có màu vàng tươi có mùi thơm đặc trưng riêng ăn vào có quả chua, quả ngọt các em nhé. Đây là quả xoài. Thân cây xoài lớn màu nâu nhạt, cành cây xoài chĩa ngang chia thành nhiều nhánh, lá xoài thon dài, màu xanh đậm nở rõ các đường gân trên mặt lá, hoa xoài màu vàng nhạt nhỏ li ti, trái xoài kết thành chùm, mỗi chùm 5-10 trái treo toàn ten đung đưa rước gió. Khi trái xoài đã lớn trông giống như bàn tay úp lại, tròn căng, xoài còn nhỏ màu xanh xoài chín vàng có mùi thơm ngọt vô cùng quyến rũ đấy các em ạ à. còn đây là cây hoa hồng thân cây hoa hồng nhỏ màu xanh chìa ra những nhánh cành đầy gai góc lá hồng xung quanh có viền đường răng cưa đều đặn màu xanh thẳm ở đầu mỗi cành là một chùm nụ được bao bọc trong lớp đài hoa màu xanh mơn mởn mới đầu hoa còn nở chúm chím về sau xòe dần các cánh đỏ tươi mỏng mịn như nhung nhị hoa màu vàng, hoa hồng tỏa hương thật đặc biệt, hương thơm không nồng mà là hương thơm thoang thoảng dịu mát. Đây là hoa hướng dương, thân cây hoa hướng dương không cao lắm. Cây hoa hướng dương nó lại thuộc loại thân mềm, ruột xốp, lá to phè phè như cái tay voi. Đáng chú ý hơn nữa, đó chính là cái mép lá có răng cưa, sờ vào nghe nham nhám. Lá nhỏ bằng bàn tay của các em và nó lại còn có màu xanh non những chiếc lá to ở dưới gốc thì lại có màu xanh sẫm trông thật nhã nhặn. Hoa hướng dương nở vào dịp Tết nhé, hoa nở màu vàng và quay về hướng mặt trời các em ạ. À. Còn đây là hoa mai, các em dựa vào bài cây mai tứ quý chúng ta đi học để tham khảo nhé. Đây là cây đào, thân gốc đào to bằng cổ tay của em, sần sùi như da cốc, nổi lên những u cục, cái dáng của nó có chiều bằng chiều lượng, từ thân cây chia ra các cành nhỏ khẳng khiu khúc khuỷu, có vẻ khô cằn chứa đầy nhựa sống trên mỗi mắt đào là bật nhú ra những nụ đào hồng to như những hạt đậu. Hoa đào có năm cánh xếp thành vòng tròn xoay quanh nhụy vàng, cánh hoa đào mỏng như lụa, như cánh bướm non màu phớt hồng. Hoa đào đẹp tinh khiết và thuần túy. Hoa đào tuy không thơm nhưng có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường đấy các em ạ. À các bạn hãy dựa vào cái dàn bài chi tiết tả cây cối để thực hiện yêu cầu đề bài của mình chọn nhé. Các em nhớ sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa và lòng tình cảm của mình khi miêu tả để bài văn của mình thêm sinh động hơn nha các em. Bây giờ chúng ta cùng thực hành vào vở nào. Các bạn sẽ nộp cho cô sau khi hoàn thành nhé. Tiết học đã kết thúc. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Tạm biệt các em.